À, xin chào mọi người nha Hôm nay bên em mới về cái dòng tai phone à, cổng kết nối USB Đây là một trong những cái dòng tai nghe về à, sai cho máy tính Rất là tuyệt vời ha Cái tuyệt vời ở chỗ này thứ nhất là nó to và rất là rõ Thứ hai là cái mic nói của nó rất là tốt Mình cái này mình sử dụng về à, cho học tiếng Anh Hoặc là sử dụng ai mà chơi game mình đeo mấy cái phone này cũng rất là ok ha Mình đàm thoại Cái này nó đặc biệt cái nó em rất thích cái là nó kết nối bằng cổng USB ha cái phone à, cổng USB này bây giờ em thử mở cái hộp này ra xem xem ha đây hôm nay em nhập cũng khá là nhiều về đây là cái tay phone của nó nó rất là đẹp ha nhìn màu mã rất là à, đó rồi bỏ cái này xuống ha rồi ở đây là cái micro ha micro nói còn đây là cái đồng cổng cổng kết nối của nó ha cổng kết nối của bằng USB nó rất là tiện lợi ha như ví dụ mình xài ở lập tốt chẳng hạn á là nếu mà mình sử dụng cái cổng này kết nối thì rất là có nhiều lỗ để mình cắm còn nếu bình thường mà giả sử mình xài laptop thì mình muốn cả vừa nghe vừa nói chẳng hạn ở laptop mình chỉ có một lỗ duy nhất á thì mình sẽ nghe được thì khỏi nói mà nói được thì khỏi nghe ha thì cái cái này nó sẽ rất là tiện mình xài laptop cũng được mà máy bàn cũng được cực kỳ là ok nó cái tay phone này là nó úp rất là sát tai ha mà khi mình cắm lên thì ở đây là sẽ có cái đèn màu tí nữa em sẽ cắm lên em để thử ha cây dây của nó thiết kế rất là chắc chắn ha đây thiết kế rất là chắc chắn mà rất là dài dây của nó rất là chắc chắn rất là dài ha đây tay phone cổng USB này là em thấy là cực kỳ hay luôn á nó rất là tiền cho tất cả mọi người đặc biệt là khi mình đeo cái này là mình không nghe ồn xung quanh nhé tiếng gọi cái tay phone này nó rất là kín cái này mình cho mấy ờ, các ờ, bạn nào mà học tiếng Anh nhé hoặc là mình chơi game đồ chẳng hạn á mà đeo cái tay phone này tuyệt vời luôn đó mình đeo như vậy là xung quanh tiếng ồn là mình không nghe gì hết á mình thậm chí mình nói đấy mà mình còn nghe rất là nhỏ nữa rồi uhm, bây giờ em thử cắm lên này cho mọi người xem cái tay phone này ha nó đặc điểm như thế nào ha đó đây là mình ờ, xem sơ qua ha đó nó màu mảng rất là thích ha nó đeo rất là êm nữa đây, đây là em ha đây kết nối qua bằng cổng cùng USB rồi bây giờ em sẽ test à, gắn vào cái laptop để thử ha rồi ok rồi, em em đi sáng lại đấy rồi rồi để rồi ông rồi ok để đó. rồi đây là cái uh, em sẽ kết nối cái tai phone cổng USB nào vậy ha ở trên laptop thì có rất là nhiều cổng kết nối ha mình gắn bất kỳ một cổng nào cũng được đó rất rất là đơn giản chỉ cần một cắm một cái là xong nó cực kỳ là tiền lợi ha đó cái laptop của em thì có 4 đến 5 cổng USB mình ờ, gắn vào vậy là máy bàn cũng gắn như laptop á có nghĩa là cổng USB là nó kết nối được hết ha bây giờ em thử mở một bài nhạc em thử nghe thử ha đây em thử mở một cái bài nhạc ờ, ca nhạc giờ ha mình xem cái chất lượng âm thanh của nó như thế nào á trời ơi rồi nghe rất là ẩm đó mà bự lắm nó giống như một cái phòng thu âm vậy đó cái này mà mình nghe nhạc bolero thì khỏi nói luôn ha nói à, cắm đèn lên nó sáng này ha đó nó sáng nó tự đổi màu luôn nha đây đó hai bên nó tự đổi màu luôn nó rất là đẹp đó có ở đầu cái mic này là có cái cái cái đèn màu của nó luôn này nó rất là dễ thương ha à, nếu mà anh chị nào mà bạn nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với qua cái số à, điện thoại hoặc số zalo ở trên cái à, màn hình ha à, số zalo trên màn hình em để trên đó ha nhắn tin uh, kết bạn qua zalo đó hoặc nhắn tin hoặc là bình luận trực tiếp ở dưới uh, video của kênh youtube này ha à, rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé thì à, có gì thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh với nha rồi xin chào mọi người nha